Hello cả nhà nhé, lại là Gấu đây Đó ờ, thì lần đầu tiên thì Gấu xin phép gửi lời chào cũng như gửi chút sức khỏe tới toàn thể cô chú và anh chị đang theo dõi video của Gấu trong buổi tối ngày hôm nay Cuối tuần thứ bảy ngày 27 tháng 8 mọi người nhé Đó. Hiện tại thì kết quả sổ số truyền thống đã quay xong rồi Đặc biệt là về 89617 Lại dư lại con 17 của thứ hai tuần trước Đấy, trang 1 và trang 7 tổng 8 là ngày hôm nay Đấy, thứ hai tuần trước nữa đây nó ra 17 mà nay nó lại rơi lại con 17 rất kinh nữa quay khá là ảo mọi người ạ đấy lô tô thì lô tô thì ngày hôm nay có đầu 9 ngày hôm nay câm tập trung nhiều nhất ở đầu 2 đấy trong đó lô tô hai nháy ngày hôm nay có duy nhất đó là 87 mọi người nhé lô tô kép ngày nay có 002244 đó thì ờ, ngày hôm qua thì gấu lại chia sẻ cho một người đó là về lô tô trước đi 2332 thì ngày hôm nay chưa được rồi ngày này đã gãy lô tô 2332 Đấy, gãy một khung rồi mọi người nhé còn ờ, đặc biệt thì sao đặc biệt thì ờ, đây tôi chia sẻ cho mọi người đó là bốn chạm 1, 3, 4 và 5 và hai chạm gồm giúp rút gọn đó là chạm 1 và chạm 4 đấy thì 8 số đó là 11, 141, 181, 191 7 số thôi thì ờ, khá là tiếc một chút khi ờ, nó về 17 đấy thì dù sao thì cũng ăn được chạm 1 36 số mọi người nhá đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục bám lại công thức này trên hội viên của gấu thì ngày hôm nay bắt ờ, một số trên hội viên một số thì đó là bắt con 14 thì ngày nay cũng không được Đấy, không được có 14 chuyên hội viên Đấy, ngày này đã gãy, chỉ ăn 64 số thôi Đấy Ngày mai gấu sẽ tự tin, tự tin ngày mai Tự tin đặc biệt ngày mai Trong hội viên Mọi người ạ Đấy, bài sẽ tự tin nổ Đấy. Còn uh, Trở lại đối với nội dung của buổi tối ngày hôm nay thì trước hết Gấu sẽ lô, chia sẻ lô tô. Uhm, khung hai ngày. Đó là 1551. Cho 28 và 29 tháng 8 mọi người nhé. Đấy. Thì mọi người có thể tham khảo cặp 1551. Gấu đánh giá cặp này tương đối là đẹp. Mọi người nhé. Còn à, về đặc biệt thì sao? Đặc biệt thì chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng lại công thức mà Gấu đã chia sẻ tối hôm qua. Đấy. Đó là vị trí ở dải G5.6 có số hàng chục cộng 0, 1, 2 và 8. Cộng này, 0 này, 1 này, 2 này và 8. Chúng ta sẽ có như sau này. đó là vị trí ở giải G5.6 là con 7 mọi người nhé đấy cộng lên cho gấu được này 7 cộng 0 bằng 7 này 7 1 bằng 8 7 cộng 2 bằng 9 và 7 cộng 8 bằng 15 lấy 5 ta sẽ có 4 chạm đó là 5 7 8 và 9 tôi xóa đi và 9 mọi người nhé đấy thì ờ, hai chạm có muốn rút gọn cho mọi người như sau chúng ta sẽ có đó là chạm 8 và chạm 9 đấy. và rút gọn gồm 8 số thì chúng ta sẽ có 89 này 98 uh, 686 uh, 818 và con 969 ờ, mọi người nhé Đấy. Thì mọi người có thể tham khảo 8 số cho ngày mai. Đó. Ngoài ra, cô chú và anh chị nào mà muốn tham gia trở thành hội viên của Gấu thì có thể liên hệ với Gấu có số Zalo của game dưới màn hình đây. Hoặc là quét mã QR, mọi người nhé, quét mã QR. Gấu đã để sẵn mã ở dưới khung hình mọi người chỉ cần mở ứng dụng Zalo lên và mọi người ấn quét. Đấy là sẽ liên hệ được với Gấu. Ngày hôm nay thì tương đối là ít like, chỉ có 286 người để lại nút like cho Gấu mà thôi. Thì hy vọng mọi người xem clip của Gấu thì đừng quên dành tặng cho Gấu một like video mọi người nhé. Và Gấu xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một buổi tối cuối tuần thật là nhiều ờ, niềm vui. Xin chào.